tận sương gió hòa trong khói mây ký ức vụn vỡ đến đi đi lại về độ xuân thu ấy tựa như mơ phù phiếm hư vô kia lúc hoa nở cũng là lúc ta say xưa một thân sương gió xuân thu một cơn sương gió hòa trong khói mây ký ức vụn vỡ đen đi đi lại về độ xuân thu ơi tựa như mơ phù phiếm hư vô kia lúc hoa nở cũng là lúc ta say xưa trong khói mây ký ức vụn vỡ đen đi đi lại về độ xuân thu ấy tựa như mơ phù phiếm hư vô kia lúc hoa nở cũng là lúc ta say xưa